Sau đây chúng ta sẽ vào phần vận dụng. Giả sử đề bài cho như thế này. Một người đứng cách cột điện là bằng 20m cột điện cao bằng ngần này. Khoảng cách từ thủy tinh thể đến bằng ngần này thì ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao là bao nhiêu? Thì cách làm bài tập này ta sẽ làm y hệt như với máy ảnh. Bởi vì xét về cấu tạo, về quang học ta thấy nó rất giống máy ảnh. Ở phần so sánh chúng ta đã so sánh rồi đúng không các con? Vậy làm bài tập về phần này ta làm y hệt máy ảnh. À, về phần máy ảnh và mắt ta thấy rằng xét về quang học nó chỉ khác nhau một chút. Đó là thủy tinh thể thì có thể điều tiết được cái thấu kính hội tụ của mắt ấy có khả năng là thay đổi tiêu cự, còn máy ảnh thì không. Thế thì để làm bài tập về phần này, thầy sẽ tóm tắt trước. Một người đứng cách cột điện là 20 m thì như vậy thầy tóm tắt D ở đây là bằng 20 đơn vị là mét. À, khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới là 2 cm thì như vậy D phẩy trong trường hợp này thay đổi ra cùng đơn vị thì sẽ là 0,02 và đơn vị cũng là mét. Cột điện cao 8 mét thì thầy điền cái thông số đó là H bằng 8, đơn vị là mét. Đề bài hỏi ảnh của cột điện trong trường hợp này là bằng bao nhiêu? Tức là đề bài hỏi H phẩy bằng hai chấm